cái tang tích của nó phải tránh ở đây là cái gì rồi đúng không ạ? Với cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu âm dương hay còn gọi là đĩa tài xỉu hai chiều này thì các bác khi đi chơi tại các sòng giới các phải tránh được thử nam châm vì đồ này là đồ nam châm hít đồ hoàn toàn không phải là đồ hoàn toàn không tang như những gì mà các bác nghe được hay là à, tham khảo ở đâu thì em không biết nhưng mà khi gọi điện đến cơ sở em em tư vấn rất thật lòng cái gì có tang em bảo có tang không tang em bảo không tang để giúp cho các bác khi đi chơi các sẽ tự tin hơn về cái đồ mà khi mà mình đem vào sòng sới bác nào muốn test thử cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều hay còn gọi là đĩa tài xỉu âm dương này các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền tây hoặc liên hệ với em em là sơn tài xỉu số điện thoại của em 0972 41 các có thể alo cho em hoặc kết bạn zalo với em em sẽ tư vấn hoặc test hàng cho các bác và sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu âm dương hay còn gọi là cái đĩa tài xỉu hai chiều này đây cái nắp này hoàn toàn là nắp cống một xị cống chợ các anh nhá mình chơi nắp nào cũng được còn ở đây cái đĩa tài xỉu hai chiều đây rất đẹp đúng không ạ các bác đặt làm ở đĩa trắng em làm đĩa trắng mà các bác là làm đĩa hoa em làm đĩa hoa cho các bác hột và đĩa là một bộ riêng hột và đĩa này nam châm sẽ hít các bác nhá còn nắp này nắp nào cũng được và tại sao mình lại gọi nó là đĩa tài xỉu hai chiều hay còn gọi là đĩa tài xỉu âm dương bởi vì ở đây nó sẽ có một bên âm một bên dương tương đương với một chiều tài một chiều xỉu ví dụ như là cái cạnh bên này nó là tài thì cạnh bên này nó sẽ là xỉu và ngược lại đó nhá sau đây thì em xin phép được ờ, test thử qua một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu âm dương hay còn gọi là đĩa tài xỉu hai chiều này bây giờ em sẽ lấy cái bút em test thử xem là chiều nào nó là chiều âm chiều nào là chiều dương tức là chiều nào là chiều tài và chiều nào là chiều xỉu rồi em sẽ đánh dấu vào sau đó em sẽ lắp thử cho các bác Đây, tài này tài tiếp này đó chứng tỏ là bên này sẽ là chiều tài các bác nhá đây em đánh dấu nhỏ một cái góc này và bên này là tài đây là tài thì tương đương với bên này sẽ là xỉu đó bây giờ em sẽ lắc thử một vài tiếng này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này đúng không ạ bây giờ em sẽ thử năm chén xỉu các bác nhá tất nhiên chiều này chiều tài thì chiều này nó đã sẽ là chiều xỉu rồi một là các bác lắc ví dụ như tay về đằng trước này nó sẽ hơi lộ đúng không ạ còn không thì các bác xoay đĩa Đấy. xoay cái đĩa này về phía mình như này đó vì nếu mà lắc chúi về đằng trước thì nhiều khi là mình có thể là tay mình nó không quen nó sẽ vẫn bị gặp chén phản tất nhiên tài xỉu được gặp chén phản là chuyện bình thường rồi đúng không ạ bây giờ em sẽ xoay đĩa này Đấy, ngược với chiều này bên này nó sẽ là xỉu nha một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này chuẩn chưa ạ vừa rồi em đã test cho các bác 5 chén tài và 5 chén xỉu và một cái à, may mắn ở đây là cái lúc đầu tiên mình lúc đầu tiên em lắc chúi tay về đằng trước thì là bị phạm thôi còn khi em xoay đĩa về phía em thì không hề bị phạm được chưa ạ tài xỉu mà mình gặp chén phản nó là cái phản thế hột thì mình phải chấp nhận chứ không có cái gì nó là ừ, chuẩn xác 100% được trừ khi mình chơi đồ camera mình nhìn thấy rõ ở bên trong thì nó là chuẩn xác được các bác nhá